chào các bác nhá shop ta đánh chào anh em à, hôm nay shop làm video xin uh, chia sẻ với anh em một cái cách đó là chuyển từ cái xào gác cung xào treo chim cái dạng xào rút sang một cái xào mấy xẻ nhé sang xào mới xẻ văn nghệ hay chuyên nghiệp thì đều dùng được hết nhá cái đây các bác nhìn các bác đã thấy này đây là cái xào rút inox nhưng mà đây là 5 mét hoặc 6 mét thế nhưng mà thường đánh sẻ thì anh em sẽ dùng cái 5 mét thì nó phù hợp hơn 6 mét thì nó hơi nặng hơi dài đánh sẻ thì không cao đến vậy đây là cái sào 5 mét cái dạng sào rút hoạt động như nào thì các bác nắm được rồi mở khóa ra là lôi lên nhá xoáy vào là đóng khóa Đấy. bây giờ ấy, mình sẽ làm một cái hệ thống còn là cái hệ thống ờ, để mình cắm que cuốn nhựa cắm sào cuốn nhựa đấy nhá thì làm như vậy có nhiều cách làm lúc trước này là sông là theo hiểu là làm một cái chữ dài chữ dài nhé chữ dài là hai que chỉ ở đâu ngoài này để mình cắm móc que vào để mình cuốn keo nhưng mà cái phía sau này nó chìa ra sau ấy để cắm vào lỗ cuốn điện đấy là một cách hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác cái cách này thì nó sẽ chắc chắn hơn nó rất là đơn giản thôi các bác đã có cái xào mà gác cu rồi ấy các bác muốn chuyển thành xào bánh xẻ ấy bác đánh vào cái này đây là cái dụng này rõ không ừ. các bác làm cái dụng cụ này nhá đây tôi nói rõ cho các bác luôn để các bác nắm được dễ làm này các bác làm một cục ống inox cục ống này là p 22 các bác cắt 25 phân hoặc 20 phân cũng được ống này ống 22 nhá Đấy. các bác hàn một cái đầu này vào đây và mới sắp nám chia ra phía sau để dạ, cái này nó móc vào lỗ cột điện này để dạ, móc vào lỗ cột điện thế còn cái miếng thanh na bẹt này thanh đập là bẹt này này thì các bác hàn cho nó vuông góc theo chiều mặt sau này để khi các bác mà đây, ví dụ như các bác có móc lên lỗ cột điện tôi ví dụ như này móc lỗ cột điện này thì cái thanh na này nó sẽ đỡ vào mặt của cái cột điện để nó giúp cho cái xào của mình không bị tung không bị lắc sang hai bên nhé Đấy, không bị lắc sang hai bên và để cắm được cái ờ, xào cuốn keo nhá thì các bác là một cái khúc ống phi 16 ống phi 16 trên hơn 10 phân thì sau này các bác sẽ đấu cái xào mà cuốn để cuốn keo ấy đó là phi 12 thì các bác đấu vào đây đấy, đấu vào đây là đó là thành cái xào cuốn keo để các bác lấy xẻ nhé ờ, đấu vào các bác muốn nó chắc nó không bị rung rinh thì các bác siết ốc lại các bác làm ốc có tay công này siết lại thôi như này thôi là các bác đã hình dung ra cái cái ngọn trên của xào xẻ rồi nhá ngọn trên là xào bẫy xẻ rồi thì để nắp vào xào rút này thì các bác chỉ việc câu nó vào trên đầu thôi chỉ việc cắm trên đầu này thôi nó sẽ thành cái xào bẫy xẻ đấy đây rất đơn giản thôi cho các bác nhá đây thì với cái mà cái cái, cái đầu trên các bác có thể là làm lấy cái này các bác làm lấy hoặc là các bác nhờ thợ hàn, thợ cơ khí ở gần nhà các bác làm cho các bác được nhé và cái xào ờ, cuốn keo này cũng vậy à, cuốn keo này khuyên các bác là nên làm một xào thôi cho nó nhẹ nhàng đỡ vướng nhưng mà phải làm xào kép xào kép là thanh trên thanh dưới thì để chi, chi nó bấu ở thanh trên hoặc chân nó ngã đổ xuống ấy, thì nó sẽ khóa cánh xuống thanh dưới này thì nó sẽ chắc đảm bảo là không bao giờ bị rớt chim nhé và các bác nên làm khoảng cách thì nó rộng như này này 9 tới 10 phân thì nó sẽ bị khóa cánh chim nó hạn chế là khóa vào ngực vào ức thì là lông tơ nó giúp vào keo nhiều nó nhanh hỏng keo các bác khóa vào cánh thì nó chắc chắn hơn và đây hạn chế dụng lông hơn đây là hướng dẫn cho các bác là độ một cái sào Ờ, xào xào các khu thành xào với xẻ mà xào đơn có một que còn ờ, các bác nào muốn làm xào ờ, kép với là xào v kép v mà v kép hai que ấy xào v ấy thì các bác thì thay đổi cái này một chút thôi thay đổi chút đây này thì đây mình làm một ống ấy, thì mình làm hàm ở giữa mình làm hàm ở giữa như này bây giờ mình sẽ làm cho nó hai ống thì mình làm hàn hai bên nhé làm hai ống các bác hàn hai bên còn ngoài ra thì cũng giống như vậy thôi đây công hãm lại thì khi này là các bác sẽ cắm được hai xào cuốn keo nhé cắm được hai xào cuốn keo thì sẽ tạo thành ờ, dây kép thành chữ V và dây kép là thanh trên thanh dưới đấy, đấy. đây là tôi làm mô hình ở dưới này rất là cho các bác dễ nhìn rồi đây là xong thôi với cái mô hình xào V kép này thì đây còn rất là tiện cho các bác là các bác có thể thay đổi được cái vị trí của uh, góc của cây có thể các bác cho rộng ra hoặc là cho nhỏ lại thì các bác điều chỉnh nhé thì các bác điều chỉnh ở cái góc này đây góc này có thể là rộng ra và khi các bác các bác nào di chuyển thì các bác khép nó lại các bạn nhé khi các bác đánh thì các bác dương rộng ra theo ý ờ, thích của theo muốn của mình Đấy, khi nào được thì các bác há bốc lại là rất là đơn giản thôi đây nha các bác nhé đây về ghép thì nhìn dưới cái này thì nó hay hơn nó chắc chắn hơn được cái mẫu trước cái còn để mà để đấu được cái sao này vào xào treo chim thì quá chỉ việc thả đâu này vào thôi đấy thả vào là xong rồi rồi thả vào các bác cho nó xoay hãm rồi đấy ốc thấy hãm lại nó chắc thôi các bác hãm chắc một chút để mình treo cho nó chắc chắn nhé rồi thế là đã giới thiệu xong cho các bác cái cách mà à, chuyển đổi nhé chuyển đổi xào gác cu xào treo sim thành xào mới xẻ nhé rồi các bác uh, tham khảo có nhu cầu ờ, cần tư vấn gì thì vui lòng liên hệ với lại shop nhá rồi xin chào